chào anh em nhé thì à, ngày hôm nay cơ sở chúng tôi tiếp tục làm cái clip để à, giới thiệu đến cho anh em bộ đồ chơi bầu cua bịp báo dung cho anh em đi ra sòng sới anh em đi chơi bầu cua đánh bầu cua bịp mà mang lại cho anh em cái độ hiệu quả đấy thì với cái bộ đồ chơi bầu cua bịp báo dung một bầu cua báo dung 6 mặt này thì anh em không còn xa lạ gì với cái bộ đồ chơi bầu cua bịp báo dung này nữa rồi đúng không ạ thì anh em mà đã sử dụng qua cái bộ đồ chơi hay là những bộ sản phẩm của bên cơ sở bên tôi cung cấp cho anh em hay là cái bộ đồ chơi bầu cua bịp báo dung này hộp bầu cua báo dung sáu mặt thì anh em cũng biết được cái bộ đồ chơi bầu cua bịp báo dung báo dung bầu cua bịp hộp bầu cua báo dung sáu mặt này nó báo chuẩn xác cho anh em lên đến 99,99% anh em nhé Đấy. không có một chén phản nào cả Đấy. nó báo đủ sáu mặt cho anh em luôn khi mà anh em đi chơi anh em ra sòng sới anh em đi chơi anh em chỉ cần đưa được một hột duy nhất vô trong sòng sới của anh em là anh em đã nắm cái phần thắng ở trong tay rồi thì ở đây nó chính là một cái hột bầu cua mà tôi đã làm sẵn cái sáu mặt vô trong à, một hột bầu cua này Đấy. và đây nó chính là cái máy báo rung à, bây giờ tôi sẽ bật công tắc khởi động lên cho anh em nó sẽ có một nhịp rung nhẹ anh em nhé đó. đó thì à, khi anh em ra sòng sới chơi thì anh em mang theo cái máy và đưa được cái bộ hột này vào trong chỉ được chỉ cần một hột duy nhất là anh em có thể uh, chơi được anh em nhé đấy thì cái máy này thì anh em có thể uh, nhét vào túi áo túi quần hay là bất cứ ở đâu mà anh em muốn cái nhịp rung của nó thì rất là nhỏ và nhẹ đấy, chỉ có một mình anh em mới có thể cảm nhận được cái nhịp rung của cái bộ đồ chơi bầu cua bịp báo rung hột bầu cua báo rung sáu mặt sáu mặt bầu cua báo rung Đấy, thì ở đây nó chính là công thức bao dung của cái bộ đồ chơi bầu cua bịp này đó anh em nhé thì mỗi bộ đồ chơi thì nó có một cái công thức dung khác nhau và đây nó chính là những cái máy và những con chip ở bầu cua hay là những con chip sáu mặt ừ. mà tôi chưa làm đó, tôi để đó cho anh em xem và đây nó là hai hỗ trợ bình thường anh em nhé Đấy. thì bây giờ tôi sẽ đi vào test nhanh cho anh em vài chén để cho anh em cảm nhận Đấy mặt nai là mặt không dung nhá còn cái cách bảo quản của cái nó với bộ đồ chơi bầu cua bịp báo dung này thì khi mà anh em không chơi nữa anh em à, tắt máy anh em ngửa nai lên mặt nai là mặt không dung hoặc là bất cứ mặt nào không dung thì anh em lúc nào cũng phải auto để ngửa lên anh em nhé anh em để một nơi không cho không cho nó chuyển động không cho nó bị lật sang mặt khác thì anh em sẽ chơi được cái bộ đồ chơi bầu cua bịp báo dung này nó lâu hơn và nó báo cực kỳ chuẩn xác anh em nhé bây giờ tôi sẽ gắn nút công tắc khởi động tôi sẽ cầm máy ở tay và tôi sẽ test cho anh em này có mặt gì về tôi sẽ báo cho anh em biết anh em nhé trong này máy báo dung cho tôi biết trong này là có bầu một ngắn là có bầu anh em nhé khui cho anh em đó cá nai và bầu anh em nhé máy báo cực kỳ là chuẩn xác đó tiếp tục test cho anh em chén này thì máy rung một rung dài một rung dài là có gà đúng không ạ có gà thì anh em đánh gà đúng không khui cho anh em con gà này tôm gà và nai anh em nhé đó anh em thấy cái bộ đồ chơi này là báo chuẩn xác không ạ báo chuẩn xác lên đến 99,99% ,99 không có một chén phản nào anh em nhé báo dung đủ 6 mặt cho anh em luôn Đấy, trong này máy dung một dài một ngắn là có tôm đúng không ạ một dài một ngắn có tôm thì anh em đánh tôm này Đấy, khu cho anh em còn tôm cá nai và tôm đó anh em theo dõi cái video này thì anh em sẽ cảm nhận được cái độ hiệu quả cũng như là cái tỷ lệ nó báo chuẩn xác cho anh em được bao nhiêu phần trăm tiếp tục chén này máy báo cho tôi biết là có nai Đấy, máy không dung không dung thì chắc chắn là sẽ có nai Đấy, khu cho anh em này tôi khẳng định bên trong này sẽ có nai đó gà gà và nai anh em nhé máy cực kỳ là chuẩn xác test cho anh em một chén cuối cùng chén này thì máy báo cho tôi biết là máy dung hai dài hai dài thì có cá đúng không ạ chắc chắn với anh em sẽ có cá ở trong này khui cho anh em đó nai gà và cá đúng không anh em thì anh em vừa rồi anh em theo dõi video của với tôi thì anh em cũng à, cảm nhận và anh em cũng biết được cái độ hiệu quả cũng như là cái tỷ lệ của cái bộ đồ chơi bộ cua bịp báo dung hột bộ cô báo dung 6 mặt này nó báo cho anh em cực kỳ chuẩn xác luôn anh em nhé đó thì anh em nào có hứng thú hay là có nhu cầu sở hữu cho mình cái bộ đồ chơi bầu cua bị báo dung một bầu cua báo dung 6 mặt này thì anh em hãy liên hệ trực tiếp với tôi ha theo hai số điện thoại ở trên màn hình để anh em được tư vấn 24 trên 24 Đấy, thì à, ngoài ra bên tôi còn cung cấp tất cả các loại đồ chơi bịp mới nhất 2020 mới nhất 2021 để cung cấp cho anh em giúp cho anh em đi chơi ở sòng sới có cái tỷ lệ chiến thắng và khi anh em mua những cái bộ đồ chơi của bên cơ sở chúng tôi thì anh em sẽ được hướng dẫn thêm những cái mẹo chơi bầu cua cách chơi bầu cua bịp mẹo đánh bầu cua bịp nó hiệu quả thì à, anh em đang xem video nhớ đăng ký kênh để anh em được theo dõi những cái video mới nhất mà bên tôi sẽ đăng tải lên thì video ngày hôm nay tôi làm đến đây là kết thúc xin chào tạm biệt tất cả anh em chúc anh em đi chơi ở sòng sới may mắn anh em nhé